Hai chị em gái đám cưới cùng lúc, em mặc váy cô dâu, chị khoác vét chú rể. Mới đây, một đám cưới song hỷ của hai chị em gái ruột ở Đắk Lắk được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt vì quá đặc biệt. Chị làm chú rể lấy vợ, còn em làm cô dâu cưới chồng. Cả hai đều tìm thấy hạnh phúc của mình trong sự yêu thương và ủng hộ của quan viên ba họ. Hình ảnh đám cưới được đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái song hỷ hai chị em gái nhưng em là cô dâu, chị là chú rể. Khi đám cưới của hai chị em gái tổ chức cùng nhau, cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước đám cưới quá đặc biệt này và gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc cho cả hai chị em. Theo xác minh của báo Thanh niên, đó là lễ thành hôn của chị Uyên, 27 tuổi, người chị gái, với chị Thiên Thanh, 31 tuổi, chị Quyên, 26 tuổi, em gái, với người chồng cùng tuổi, bá hưởng. Hôn lễ diễn ra tại Đắk Lắc trong sự chung vui và chúc phúc của gia đình, dòng họ hai cặp cô dâu chú rể. Vẫn còn đó niềm hạnh phúc vô cùng của ngày cưới. Chị Uyên tâm sự, mình là người thuộc cộng đồng LGBT nên đám cưới của Uyên và em gái mới có sự đặc biệt nói trên. Với hai chị em, đây chính là ngày vui và hạnh phúc nhất cuộc đời. Mình và Quyên cách nhau có một tuổi thôi, từ nhỏ đã thân thiết với nhau như hình với bóng, làm gì cũng làm cùng nhau, từ ăn uống, học hành đến đi chơi, thậm chí lúc mua nhà cũng mua kế nhau. Vậy nên không có gì lạ khi đám cưới của hai chị em cũng được tổ chức cùng nhau như vậy. Uyên tâm sự. Thực ra, chị Uyên và Thiên Thanh trước đó đã làm đám cưới năm 2020 khi nhận thấy tình cảm đã chín mùi sau 6 tháng tìm hiểu và yêu nhau. Tuy nhiên, thời điểm đó do dịch Covid nên đám cưới không được trọn vẹn cũng như không có mặt đầy đủ gia đình hai bên. Thực ra, thời điểm đó gia đình cũng chưa chấp nhận hai đứa, vẫn còn trở ngại nhiều. Nhưng sau 2 năm, vợ chồng tôi đã chứng minh được mối quan hệ này là nghiêm túc và xuất phát từ tình cảm chân thành. Nhân dịp em tôi cưới, mẹ cũng mong muốn tôi làm đám cưới lại lần nữa. Lần này thì bà vô cùng tự hào vì hạnh phúc của hai con và đó cũng là hạnh phúc của tôi. Uyên Bộc Bạch Cùng tổ chức đám cưới chung với chị, nhận được quá nhiều tình cảm từ tất cả mọi người khiến chị Quyên vừa bất ngờ vừa xúc động. Với người em gái, chị Uyên là một người chị chu đáo và luôn yêu thương em, là người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của mình. Trước đó, Quyên cũng hồi hộp và lo lắng cho chị gái khi đám cưới được tổ chức ở quê. Chị sợ mọi người nởi ra tiếng vào và có những ý kiến không hay. Xong, điều bất ngờ là người thân, hàng xóm nắng giềng đều đến tham dự đông vui và gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cả bốn người. Chị mình thuộc cộng đồng LGBT nhưng từ trước đến giờ mình không thấy điều đó có vấn đề gì cả. Mình còn tự hào khi có một người chị tâm lý và yêu thương mình tới vậy. Mình mong và tin rằng chắc chắn hai chị em mình sẽ hạnh phúc. Chị Quyên Bộc Bạch Anh Hà Đức Sang, chuyên viên trang điểm và cũng là bạn thân của cặp đôi, tâm sự. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, anh được dự một đám cưới đặc biệt đến vậy. Anh Sang hết sức vui mừng khi những người bạn của mình đều tìm thấy một tình yêu đích thực và cầu chúc tất cả sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng nong. Bà Thúy Phượng, 55 tuổi, mẹ của hai chị em chia sẻ, thật khó để gia đình có thể chấp nhận được giới tính cũng như cuộc hôn nhân của con gái lớn trong những ngày đầu, nhưng dần dà chính tình cảm nghiêm túc mà các con dành cho nhau đã thuyết phục được cha mẹ. Lần trước con nằm đám cưới cũng chưa trọn vẹn, nhân khi Quyên nằm đám cưới thì tôi cũng muốn Uyên nằm cùng để chứng kiến hạnh phúc của hai con. Với vợ chồng tôi bây giờ con yêu ai, nam hay nữ không còn quan trọng, miễn các con hạnh phúc là người làm cha làm mẹ như mình mừng rồi. Hiện gia đình cả hai chị em đều đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, vun đắp cho tổ ấm của mình.